Thân chào quý vị và bạn. Thời gian vừa qua thì tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi của các anh chị và các bạn. Trong đó có một câu hỏi cũng rất là hay, đó là ờ, giữa phân phối và sách out thì nó có cái gì khác nhau? Bởi vì nếu quan sát ở những hành vi giá thì chúng ta thấy là đều uh, xảy ra những quá trình mà bán tháo và có khối lượng tăng mạnh. Vậy để làm sao để chúng ta phân biệt giữa phân phối và sách out như thế nào? trước khi mà chúng ta nghiên cứu và hiểu rõ về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì ờ, với những ai mà các bạn đang theo dõi các chương trình của Dũng thì ờ, ờ, mong chúng ta hãy chia sẻ nếu chúng ta đang theo dõi trên Facebook thì chúng ta hãy chia sẻ cho rất nhiều các bạn đang theo dõi để chúng ta nắm rõ được còn những ai mà đang ở trên kênh YouTube thì chúng ta có thể đăng ký kênh Quang Dũng DVD ạ à, cái quang dũng dvd là cái kênh mà nếu các bạn có thể vào đây ạ tôi có thể các bạn có thể nhìn là quang dũng dvd để các bạn ờ, đăng ký để lần sau khi mà dũng phát chương trình hoặc là toàn bộ kiến thức mà dũng đã chia sẻ từ trước đây chúng ta có thể biết được và chúng ta có thể học được một cách ờ, nhanh nhất và tránh trường hợp là chúng ta hỏi đi hỏi lại quá nhiều lần những kiến thức mà Dũng đã chia sẻ trước đó rồi. À, thứ nhất thì cái điểm chung giữa sách ao và phân phối thì thực tế nó có điểm chung đó là những cái quá trình giảm với khối lượng lớn đấy là những đợt giảm khối lượng lớn mục đích của sách ao đó là rũ bỏ các nhà đầu tư chúng ta gọi là nhỏ lẻ yếu bóng vía ra khỏi cái cổ phiếu hoặc là khỏi thị trường trước khi mà cổ phiếu có thể tăng mạnh hơn còn với thì ạ à, với phân phối thì ngược lại phân phối là là cái thời điểm mà Big Boy bán toàn bộ cổ phiếu cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ để thoát ra khỏi thị trường thì hai cái ý nghĩa của hai cái sách out và phân phối thì ờ, về cơ bản hành vi thì giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác nhau vậy trên thị trường thông thường thì thực ra chúng ta rất là khó để nhận biết được đâu là điểm phân phối đâu là điểm check out đúng không không thể nhận biết được nhưng uh, có một số các uh, cách để các bạn có thể nhận biết một cách đơn giản nhất trước khi mà chúng ta muốn biết được thì các bạn còn nhớ là check out nó có mấy dạng không ạ ở đây không biết các bạn có nhớ là check out có mấy dạng không nếu các bạn nhớ thì hãy comment cho Dũng là có mấy dạng ở đây được không ạ check out ạ các bạn bạn nào còn nhớ thì hãy comment cho Dũng biết là hiện tại uh, trên thị trường thì chúng ta có mấy dạng check out và chúng ta hiểu check out là như thế nào thực tế thì chúng ta biết rằng là bản thân một cổ phiếu để đi lên được nó cần phải có quá trình tích lũy trước khi mà đi xa hơn và nó dựa vào một quy luật rất quan trọng trong cái việc mà uh, phân tích xu hướng cổ phiếu đó là quy luật cung cầu và chúng ta biết rằng là quy luật cung cầu nó phản ánh gì ạ à? phản ánh giữa biến động giá và khối lượng tác động lên cổ phiếu trong mỗi chu kỳ thời gian có thể theo ngày có thể theo tuần có thể theo tháng và nếu chúng ta nắm rõ được cái chu kỳ đó thì chúng ta biết và lựa chọn cái điểm mua một cách tốt nhất trong cái vấn đề lựa chọn cổ phiếu đầu tư của mình ok và các bạn có thể quan sát ở đây à, thực ra sắc ao chúng ta sẽ thấy là nó sẽ chia làm hai loại loại thứ nhất là khi mà cổ phiếu tăng ở một cái đoạn rất là uh, cao rồi và sau đó thì uh, tiếp tục tích lũy và trong quá trình tích lũy thì chúng ta biết rằng là thông thường cổ phiếu sẽ bị đeo bám bởi rất nhiều các nhà đầu tư nhỏ lẻ các nhà đầu tư yếu bóng vía à, khi mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ các nhà đầu tư yếu bóng vía họ đeo bám thì để cho họ cần phải bán ra thì uh, big boy hay nhà tạo lập sẽ có những cái đợt bán tháo thông thường những cái đợt bán tháo này với khối lượng à, tương đối là lớn và giá thì chúng ta biết rằng là cũng giảm khá mạnh ở những cái đợt mà thị trường có những thông tin chúng ta gọi là tiêu cực hoặc là thông tin bất lợi về cái cổ phiếu đó và ở đây chúng ta thấy là cái cổ phiếu HBC năm 2016 một trong những cổ phiếu mà tôi đã tham gia và trong quá trình check out này thì phần lớn mọi người mua trước ở đây ạ mọi người thường chúng ta mua trước ở trong quá trình mà tích lũy thì thường những đợt check out này đa phần chúng ta bị lỗ rất nặng có thể lỗ đến 14 phần trăm 15 phần trăm thì đa phần chúng ta phải bán ra bởi vì nếu chúng ta bán ra thì có thể có rất nhiều trường hợp nó chính là cái đợt phân phối và lúc này chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nặng khi mà quá trình check out này cái sự khác nhau giữa phân phối và cái uh, rũ bỏ với quá trình rút bỏ thì sau khi rút bỏ xong hay là quá trình check out xong thì cổ phiếu có sự hồi phục ngay với khối lượng lớn và có thể bước vào một chu kỳ mới còn quá trình phân phối thì những cái đợt hồi phục thường là khối lượng thấp thường là khối lượng thấp và sau đó thì giảm ngay và những đợt hồi phục khi mà rũ bỏ gãy kênh ở đây chúng ta thấy là khối lượng là rất là yếu và nếu trong trường hợp mà cổ phiếu gặp những cái vùng kháng cự này thì gần như sẽ không vượt qua được và sau đó có được điều chỉnh điều chỉnh rất mạnh thì đó là cái sách out ở trong quá trình tích lũy trong xuống đi lên còn sách out ở cái dạng thái là cổ phiếu đã tích lũy ở một cái đoạn rất là dài sau đó rũ bỏ thì với cái sách out như này thì chúng ta cũng có thể biết rằng là đây là phân phối hay là rũ bỏ à, chúng ta sẽ dựa vào cái khối lượng của quá trình rũ bỏ này với cái khối lượng ở cái giai đoạn trước đó cái vùng hỗ trợ trước đó nếu khối lượng ở đây mà nó cao hơn rất nhiều thì những cái đợt này có thể là những cái quá trình rũ bỏ hay là quá trình phân phối tiếp theo trước khi cổ phiếu có thể đi xa hơn bởi vì cái lượng cung ở đây nó vẫn còn rất nhiều nên việc mà đo lường chúng ta đo lường giữa khối lượng của những cái đợt rũ bỏ này với những cái đợt khối lượng ở, ở những cái quá trình mà hỗ trợ ở giai đoạn trước để chúng ta nhận biết được cái lượng cổ phiếu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư cá nhân còn nhiều hay ít trước khi mà chúng ta có thể mua lại khi mà cổ phiếu xác nhận lại. Còn việc mà chúng ta nhận ra quá trình phân phối, thực ra phân phối nó rõ hơn đó là thường phân phối nó diễn ra ở đâu ạ? Nó diễn ra ở đỉnh cổ phiếu. Nó diễn ra khi mà cổ phiếu đã tạo ra gì ạ? tạo ra một cái quá trình chạy nước rút đúng không chạy qua mình rút còn những cái quá trình sách ao này nó chỉ đo lường xem là cái cổ phiếu có được các nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục nắm giữ hay không bởi vì nếu các nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục nắm giữ thì để cổ phiếu lên được thường là nó sẽ uh, có cái lượng cung treo lơ lửng rất nhiều còn khi mà rút bỏ ở những đợt này thì cái nhà đầu tư lớn hay là nhà cái đã mua được lớn cổ phiếu trước khi mà kéo lên thì những cái giai đoạn này nó làm cho chúng ta thấy là cái khả năng thành công của cổ phiếu rất là lớn còn về chúng ta còn quan sát về gì ạ chúng ta quan sát về về phân phối thì uh, rõ ràng phân phối nó khác ở sách out ở chỗ là trong quá trình phân phối thì thường cổ phiếu đã tạo ra đỉnh và trong VSA thì chúng ta sẽ biết rằng là việc những cái đợt đỉnh này này nó tạo ra những quá trình test cung test cầu áp thớt hoặc là những cái quá trình mô hình phân phối ở đỉnh chúng ta nhớ là nó phải nằm trên mô mô hình hay là mẫu hình phân phối ở đỉnh thì chúng ta sẽ nhận diện ra những quá trình này là phân phối hay là tích lũy là rõ hơn còn những cái quá trình mà chúng ta nếu cổ phiếu mà nó chưa chạy nước rút thì những quá trình này nó là quá trình rũ bỏ hay chúng ta gọi là quá trình check out cái sự khác nhau giữa quá trình phân phối và quá trình check out đó là khả năng cổ phiếu tạo ra nền tảng tích lũy tạo ra những mẫu hình hoặc là khả năng cổ phiếu <coughs> đã tạo ra một cái mô hình phân phối trước khi có những cái đợt giảm mạnh thì đây chính là quá trình rũ bỏ nếu các bạn đã xem những quá trình phân phối mà tôi đã chia sẻ ở phía trên này thì các bạn biết rằng là một quá trình à, phân phối nó diễn ra có 5 giai đoạn khác nhau và với cái giai đoạn C là giai đoạn phân phối trước khi mà cổ phiếu bước vào giai đoạn cuối của một chu kỳ. Nên việc xác định check out hay là phân phối thì nó phụ thuộc vào cái cổ phiếu đó đang nằm đang ở trong đoạn nào. Có thể nó đang nằm nằm đang nằm trong đoạn A thì cái quá trình phân phối này có thể nó đang diễn ra chưa quyết liệt. Thường thì nó sẽ quyết liệt nhất ở giai đoạn cuối của một chu kỳ, tức là cái giai đoạn C và giai đoạn D nên với các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta, chúng ta cần phải nhận ra được là chúng ta đang ở đâu trong một chu kỳ của thị trường thay vì chúng ta dự đoán theo cái cảm tính hoặc là chúng ta không hiểu biết. Và phần lớn tôi biết rằng là có rất nhiều uh, người khi mà chia sẻ những cái kiến thức này thì thường họ sẽ bị lẫn lộn giữa sách out và phân phối. Và chúng ta chỉ dựa vào sách out phân phối trên những cái nền tảng mẫu hình của cổ phiếu đang có ok và chúng ta sẽ có một số trường hợp những cái đợt sách out khi mà khối lượng quá lớn thì nó sẽ trở thành những đợt phân phối và sau quá trình hồi phục nó không hồi phục được thì những cái quá trình đấy nó sẽ kết thúc chu kỳ tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là những quá trình sách out để thành công thì bao giờ nó cũng cần là quá trình hồi phục và tạo ra những cái nền tảng tích lũy uh, trong quá trình đầu tư. Về thị trường chung thì chúng ta có thể quan sát, có lẽ chúng ta cũng đã học về cái xu hướng của thị trường chung, xu hướng cổ phiếu, những cái mô hình ở đấy. Một số các bạn thì ờ, có hỏi chúng tôi là có mua được cổ phiếu trong giai đoạn này không? À, thực tế thì các bạn biết rằng là các quy luật vận động của thị trường nó tuân theo một số các quy luật của vũ trụ vũ trụ như là quy luật cung cầu quy luật nỗ lực thành công quy luật nhân quả và bản thân khi mà cổ phiếu tạo đáy này tại vì khi mà cổ phiếu biến động nó phụ thuộc rất lớn vào tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân cũng như là cái sự vận động dòng tiền của các nhà đầu tư tổ chức các nhà đầu tư lớn vậy chúng ta biết rằng là mọi quy luật nó luôn luôn luôn đúng trên cái thị trường và chúng ta biết rằng là những cái đợt kéo giá lên khi mà cổ phiếu giảm mạnh chúng ta gọi là giảm mạnh với khối lượng lớn như này chúng ta nhớ là giảm mạnh với khối lượng lớn và chúng ta nhớ một cái biểu đồ có lẽ hôm trước các bạn đã học rồi ạ những cái đợt giảm mạnh khối lượng lớn thì những cái đợt hồi phục này nếu biên độ nhỏ hoặc là gì ạ hoặc là khối lượng thấp thì cho chúng ta biết rằng là cái xu hướng tiếp diễn của cổ phiếu khả năng sẽ khó có thể tiếp diễn trong một xu mới chúng ta nhớ nhé khả năng khó có thể tiếp diễn trong một xu mới và việc mà cổ phiếu gặp cái vùng kháng cự mạnh thì nhiều khả năng sẽ có thể quay đầu trở lại khi mà cái áp lực bán ra ở trên phía trên này và ở dưới là một cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bắt đáy và đây là hai cái áp lực rất lớn tác động lên một xu hướng của cổ phiếu đang trong quá trình hồi phục chúng ta gọi là sóng hồi thì có lẽ chúng ta cũng thấy ở đây ở cái điều tương tự như vậy việc mà cổ phiếu bị giảm rất mạnh và các bạn cũng đã thấy là những cái đợt giảm sâu như này trong cái quá trình chúng ta gọi là quá trình là quá bán và những quá trình quá bán này thường thì những cái đợt hồi phục này chúng ta đã thấy là chúng ta đo lường cái sự hồi phục này thứ nhất là cái sự biến động giá rất mạnh như một vài video Dũng đã chia sẻ trong thời gian vừa qua khi mà cái kéo lên chúng ta thấy là cái động lực chúng ta có một cái nỗ, quy luật nỗ lực thành công à, quy luật đấy có phản ánh là nếu cùng một cái khối lượng mà kéo giá lên mà giá không tăng chúng ta nhớ là giá không tăng hoặc là giá tăng rất ít thì nó cho chúng ta thấy rằng là cái khả năng xu hướng đảo chiều của cổ phiếu cũng như là thị trường chung có thể sắp diễn ra bởi vì chúng ta biết rằng là khối lượng là cái lượng nhu cầu để tham gia mua cổ phiếu hoặc là bán cổ phiếu ra. Nếu trong trường hợp mà khối lượng có sự gia tăng mà giá lại không có sự gia tăng tương ứng, chúng ta nhớ nhé, giá không có sự gia tăng tương ứng thì cái khả năng đổi chiều là rất cao. Và để chúng ta phản ánh rõ được cái xu hướng này thì chúng ta có thể đo lường được hai cái gì ạ? Hai cái à, chỉ báo vn index và chỉ báo vn 50 xem có sự đồng thuận với nhau hay không và từ đó chúng ta liên hệ những cái cổ phiếu cổ phiếu uh, lớn trong ngành để chúng ta biết rằng là thị trường đang ở đâu có rất nhiều người có hỏi tôi là ở trong đoạn này thì có mua được không câu hỏi đặt ra là theo bạn thì vì sao mua được vì sao không mua được bởi vì có một cái quy luật bất biến của thị trường chung đó là mọi cổ phiếu đều tuân theo quy luật xu hướng của thị trường tổng thể vậy giai đoạn này nếu các bạn đặt ra nó là gì ạ nó lên hay là xuống ạ liệu giai đoạn này thị trường tổng thể có tiếp tục tăng nữa hay không ạ có tiếp tục bứt phá đi lên hay không hay là sẽ có những đợt giảm mạnh để rũ bỏ các nhà đầu tư đang đeo bám ở đây các bạn nhớ nhé thị trường có tiếp tục để đi lên hay là rũ bỏ khi mà cổ phiếu hoặc là những biến động ở đây nó cho chúng ta thấy là sức mạnh cổ phiếu đang yếu dần đi chúng ta nhớ nhá sức mạnh cổ phiếu đang yếu dần đi và ở đây chúng ta nhớ rằng là có thể sẽ có những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường những cổ phiếu mạnh hơn thị trường là những cái cổ phiếu mà thị trường giảm hoặc là thị trường ờ, biến động mạnh cổ phiếu không giảm chúng ta nhớ một cái cổ phiếu mà chúng ta có thể đo lường được đó là BIDB thị trường giảm rất mạnh từ cái đỉnh này mà cổ phiếu không giảm thì đó chính là cổ phiếu mạnh hơn thị trường và chúng ta quay lại cái chỉ số VN Index chỉ số VN Index nó phản ánh gì ạ nó phản ánh là thực sự những cái phiên vừa qua cổ phiếu hoặc là thị trường chung đang diễn ra như thế nào và chúng ta phân tích từng những phiên một thì chúng ta ra bức tranh toàn cảnh của thị trường chung thứ nhất chúng ta lại đặt ra câu hỏi là thị trường chung vn index đang ở đâu chúng ta đã biết rằng là những cái gì ạ những cái giai đoạn mà chúng ta đang phản ánh rõ nếu những ai <coughs> đang nghiên cứu về VSA thì các bạn sẽ biết rằng cái quá trình này là quá trình gì ạ S C đó là quá trình quá gì ạ? À? Quá bán và sau quá trình quá bán thì nó sẽ có quá trình hồi phục và những cái quá trình hồi phục này nó sẽ tạo ra những tín hiệu yếu. Tín hiệu yếu hay chúng ta gọi là SOW. Vậy tín hiệu yếu, đặc điểm của tín hiệu yếu là gì ạ? Thì trong chương trình này ờ, tôi không thể chia sẻ hết các bạn thế nào là tín hiệu yếu nhưng chúng ta có thể nhìn nhận ở đây một số góc cạnh như sau cái góc cạnh thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là một phiên khối lượng tuy rằng không quá cao như gần như giá không tăng à, tiếp theo chúng ta thấy là có những cái phiên này phiên đây đầu phiên tăng cuối phiên giảm khối lượng gia tăng nó thể hiện cái sự phân phối hoặc là có thể chúng ta thấy là một cái lượng nhà cổ phiếu đã được chuyển dịch từ các nhà đầu tư lớn sang các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở trong loại này và phiên tiếp theo chúng ta cũng thấy là phiên này khối lượng có sự gia tăng mà giá không có sự gia tăng so với phiên hôm trước thì chúng ta thấy là cái sức cầu của nhà đầu tư đang yếu đi và khi sức cầu của nhà đầu tư đang yếu đi nó đang thể hiện là cái lượng nhà đầu tư lớn đang bán ra các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên việc mà cổ phiếu có thể bị test lại hay là cái điều chỉnh này trước khi mà có thể đi xa hơn đó là cái điều có thể diễn ra câu hỏi đặt ra là trước khi chúng ta mua cổ phiếu chúng ta cần phải đưa ra các kịch bản như sau đầu tiên là chúng ta đưa ra kịch bản tích cực ạ nếu kịch bản mà diễn ra tích cực thì cổ phiếu liệu có đi xa không ạ các bạn đã biết rằng là những cái biến động mà các bạn đã được học trong cái chương trình này chúng ta cũng có phải nói nữa nó luôn xảy ra nó là quy luật gần như bất biến chúng ta nhớ là quy luật bất biến trong cái chu kỳ của cổ phiếu và thường những cái quá trình này nó diễn ra hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Nên việc mà khả năng cần phải test cung hay khả năng cần điều chỉnh để thu hút một cái lượng lớn cái nhà đầu tư nhỏ lẻ bị kẹt ở phía trên này cộng với là một lượng các nhà đầu tư đã ở vùng này bán ra là chuyện cần thiết thay vì thu gom để kéo lên nó sẽ mất năng lượng rất nhiều cho các nhà đầu tư lớn chúng ta nhớ là đây là một cái quy luật luôn đúng và nó luôn luôn xảy ra trên thị trường trừ khi cái cổ phiếu mà chúng ta phân tích đó là những cổ phiếu penny đó là những cổ phiếu gì ạ đầu cơ mà nó tập trung lượng cổ phiếu phần lớn thuộc về các big boy và sự điều khiển của nó rất dễ nên ở đây chúng ta biết rằng là cái khả năng chúng ta quan sát này, những cái biến động về khối lượng ở đây có sự gia tăng nhưng không có sự gia tăng về giá. Cái thứ hai là khả năng để vượt thoát qua những cái vùng này với khối lượng lớn này sẽ không thể nào dễ dàng. Tiếp theo, đó là gì nữa? Chúng ta biết rằng cái mẫu hình tạo đáy chúng ta đã hiểu rõ được là những cái vùng SOS2 tức là chúng ta gọi là những cái quá trình phân phối đang có xu hướng tác động để tạo ra một quá trình test cung test cung kiểm tra cung một lần nữa trước khi mà cổ phiếu có thể đi xa hơn nên với những ai gọi là đầu tư phái sinh thì đây chính là cái công cụ chúng ta nhớ nhé VSA là công cụ để chúng ta xác định xu hướng thời điểm chúng ta bán cổ phiếu hay là short short sau đó thì chúng ta có thể mua lại khi mà cổ phiếu test cái vùng đáy này với khối lượng thấp và khả năng đổi chiều là rất cao. Đấy là cái bức tranh chúng ta thấy là việc phân tích một cái bức tranh ở một cái đoạn ngắn này rõ ràng nó mất rất nhiều thời gian thay vì chúng ta cứ dự đoán xu hướng theo cái cảm tính như từng cái nến một ạ. À. Nếu chúng ta dựa vào cảm tính theo từng nến một mà không nhìn vào tổng thể cả một cái quá trình này thì chúng ta có thể mắc những cái sai lầm mà không đáng. Còn về thị trường thì có lẽ chúng ta cần phải nhìn rõ hơn đó là những cái biến động rất lớn của cái cổ phiếu CTG. Chúng ta đang nhìn một cái sự biến động này nó cho chúng ta thấy là cổ phiếu đang được phân phối. Chúng ta nhớ nhé, Giai đoạn này cổ phiếu đang được phân phối nếu sự biến động này lớn thì khả năng tiếp diễn khả năng tiếp diễn đi tiếp ạ thường là cực kỳ thấp chúng ta nhớ nhỉ thường là cực kỳ thấp nếu khả năng tiếp diễn này nên với những ai đang nắm giữ thì không có lý do gì để chúng ta nắm giữ hoặc là mua cổ phiếu ở dạng này bởi vì khi mà chúng ta mua cái thời gian để cổ phiếu này tích lũy mất rất nhiều thời gian BIDB cũng tương tự như vậy có thể nó đang test lại những cái vùng hỗ trợ này tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là để hấp thụ chúng ta gọi là hấp thụ một cái lượng khối lượng lớn ở vùng trên này khi mà đã đã có những đợt phân phối chúng ta nhớ là những cái đợt phân phối như này diễn ra thì cổ phiếu có đi lên chăng nữa thì cái xác suất kết quả thành công cực kỳ thấp <coughs> mọi người phân tích đơn giản như này chúng ta không nên phân tích quá nhiều về cổ phiếu này rẻ hay là đắt mà chúng ta chỉ tập trung là nếu cổ phiếu của chúng ta đi từ một cái nền tảng tích lũy LPS này bứt phá lên khoảng 20% nếu cái khối lượng cộng dồn ở đây biến động lớn thì điều gì sẽ diễn ra khi mà cổ phiếu kéo lên ạ khi mà cổ phiếu kéo lên chúng ta biết rằng điều gì sẽ diễn ra nó sẽ có một cái áp lực rất lớn đúng không áp lực rất lớn của các nhà đầu tư bị kẹt ở đây bán ra làm cho cổ phiếu của chúng ta sẽ rất khó để lên được nên với các nhà đầu tư lớn hay chúng ta gọi là các nhà cái họ sẽ không thể tham gia ở trong vùng này được mà họ sẽ cần phải bán ra để tiếp tục uh, thu gom khi mà cổ phiếu có những cái giá rẻ hơn ok chúng ta sẽ đến những cái cổ phiếu như VPBank Tương tự như vậy VP Bank à, Nếu các bạn có thấy rằng là cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng Và hôm nay chúng ta thấy là khối lượng có sự gia tăng đáng kể Nhưng giá thì không có sự gia tăng tương ứng Đó thể hiện cho chúng ta là cái sức yếu của cổ phiếu này đang là rất là lớn và chúng ta theo quy luật nỗ lực thành công khi mà cùng với khối lượng như thế này thì chúng ta biết rằng là khối lượng cổ phiếu đang có xu hướng yếu dần đi ạ khối lượng cổ phiếu đang có xu hướng yếu dần đi và việc mà khối lượng càng tăng giá lại càng có xu hướng yếu dần đi thì cái khả năng đuổi chiều là rất cao việc thứ hai nữa là cái quá trình này là quá trình quá gì ạ quá muộn chúng ta sẽ phân biệt một chút ạ ở trong cái quá trình chạy nước rút thì chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ tạo ra quá trình quá mua tức là big boy bắt đầu phân phối cho nhà đầu tư nhỏ lẻ còn ở cái vùng dưới này này trong quá trình ping này hay là check out này thì nó tạo ra quá trình quá bán thực ra quá trình quá bán và quá trình quá mua nếu xét về nến thì nó giống nhau chúng ta nhớ là xét về nến thì nó giống nhau nó chỉ khác nhau ở mỗi giai đoạn thị trường quá trình quá bán thì big boy bán rũ bỏ để thu gom được cái lượng cổ phiếu nhiều hơn hay chúng ta gọi là swap out còn quá trình quá mua là big boy kéo lên tạo ra sự khan hiếm cổ phiếu trên thị trường và dẫn đến cái sự kích thích các nhà tư nhỏ lẻ tham gia mua vào bởi vì các nhà tư nhỏ lẻ thông thường là không có kiến thức thông thường là không có biết quy luật vận động của thị trường thông thường là không nắm được cái tư duy là vì tư duy đầu tư cổ phiếu là quan trọng nhất chứ không phải là chúng ta mua uh, cổ phiếu chúng ta sử dụng công cụ nào hoặc là chúng ta sử dụng kiến thức nào có rất nhiều người thì sử dụng những cái công cụ phân tích kỹ thuật của đầu tư forex cho đầu tư chứng khoán thì rõ ràng đầu tư forex nó sẽ biến động mạnh hơn nhanh hơn khi mà áp dụng chứng khoán thì có thể nó sẽ không có độ chính xác trong từng thời điểm nào nhất định nên chúng ta cần phải xác định chu kỳ nào cho phù hợp chứ không phải là chúng ta cứ tập trung cho tất cả các chu kỳ. Chúng ta đến rất nhiều các cổ phiếu khác trong ngành ngân hàng thì chúng ta thấy là ACB hôm nay cũng là có cái nhịp khá tăng khá là mạnh. Chúng ta biết rằng là ACB sau khi những cái đợt rũ bỏ ở trận trước thì những cái nhịp hồi này hồi đây là những nhịp hồi của cái cổ phiếu tại vì một số anh chị em có hỏi là vậy giữa phép A, VSA và khóa học đầu tư như một nhà vô địch nó khác nhau ở điểm nào. Với phép A thì chúng ta sẽ có thể nhận diện ra những cái biến động quy luật cung cầu có thể đầu tư trong ngắn hạn hoặc là giai đoạn uh, trung hạn, dài hạn hơn một chút. Còn khi mà chúng ta nghiên cứu về xu hướng đầu tư như một nhà vô địch ấy, chúng ta sẽ có thể kết hợp giữa VSA và kết hợp những cái quá trình tích lũy theo xu hướng dài hơn và thông thường để cho ta chữa lựa chọn được những siêu cổ phiếu và uh, có thể đầu tư mối một số tiền lớn hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta tập trung quá nhiều vào kỹ thuật tại vì thực ra thì trong cái phân tích kỹ thuật thì nó có một cái quy luật đặc biệt là trong quy luật VSA đó là quy luật nhân quả tức là mọi cái kết quả này nó đều phải diễn ra nó ở một cái nguyên nhân nào đó nó phải ở bên trong có một cái nguyên nhân nào đó thì nó mới có mới tạo ra một cái áp lực mua lớn như này chứ không phải ngẫu nhiên mà nó có thì trong cái chương trình này ờ, có lẽ chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta phân tích toàn bộ các chuỗi các biến động hành vi giá của những cái đoạn khác nhau bởi vì các bạn biết rằng là một cái cổ phiếu một cái tín hiệu pin ở đây nó có đã có ba trường hợp test cung này nó cũng có rất nhiều trường hợp SOS này nó cũng có rất nhiều dạng khác nhau nên các bạn phải biết là tùy vào cái trường hợp cụ thể thì cái biến động giá này nó nằm ở đâu nó phù hợp giống như chúng ta thấy là sách out thì nó giống phân phối bằng khối lượng và giá nhưng với khối lượng thì nó nằm ở đâu thì là thích hợp và nó tiếp tục tăng còn nếu nằm ở đâu thì nó tiếp tục giảm rất mạnh và chúng ta không phân biệt được giữa sách out và gì ạ à, phân phối thì có thể chúng ta sẽ mắc một cái bẫy đó là trong quá trình phân phối chúng ta lại đi mua vào cổ phiếu Ok chúng ta sẽ đến với một số các cổ phiếu khác có lẽ chúng ta thấy rằng là thực tế ờ, với những cái đợt ờ, tăng giá gần như cuối của một chu kỳ như này thì rõ ràng cái cơ hội để chúng ta tham gia mua bán trong vùng này sẽ không có nhiều các bạn ạ với những ai đầu tư phái sinh thì uh, các bạn sẽ thấy được là đây chính là cái cơ hội để chúng ta sẽ có những đợt dạ, có những đợt điều chỉnh hay chúng ta gọi là những quá trình test và khi mà điều chỉnh test như vậy thì chúng ta gọi là sọt và đấy chính là những cái mà chúng ta có thể hiểu áp dụng VSA như nào và có thể các bạn đã nhớ là một quá trình rút bỏ kênh khối lượng lớn giảm khối lượng lớn đây ạ chúng ta nhìn là khối lượng lớn giống như cái quy tắc mà Dũng đã chia sẻ với chúng ta đang ở đây ạ chúng ta nhìn ạ quy tắc rũ bỏ với khối lượng lớn thì tất cả những cái quá trình hồi phục này thường là khối lượng thấp và biên nếu khối lượng cao thì biên độ nó cũng nhỏ và đa phần nó sẽ có quá trình quay trở lại và với cổ phiếu gì ạ gác thì tương tự như vậy chúng ta nhìn ạ gác tương tự như vậy việc mà cổ phiếu đang giảm khối lượng lớn và những quá trình kéo lên chúng ta thấy là những cái bước kéo lên này khối lượng là tương đối thấp có thể một số trường hợp thì cổ phiếu có thể kéo lên đến cái vùng là kháng cự này yeah, dạ, kháng cự này nhưng tất cả những cái đợt kháng kéo lên như này chúng ta biết rằng là thường cổ phiếu sẽ có những quá trình rũ bỏ để kiểm tra lại lần nữa và nếu chúng ta không nắm rõ được quy luật này bởi vì chúng ta không hiểu rõ được đây là phân phối hay là check out những cái quá trình check out này nếu thành công thì cái đợt hồi phục này nó phải rất lớn khối lượng nó phải rất mạnh và chúng ta có thể đo lường cái khối lượng ở đây ạ một là chúng ta biết rằng là cái đợt hồi phục này mạnh hay yếu thì chúng ta phải đo lường khối lượng ở vùng này với cái khối lượng ở vùng hỗ trợ gần nhất của nó chúng ta nhìn ạ hỗ trợ gần đây nhất của nó đây chính là những cái vùng hỗ trợ ở đây nếu khối lượng của nó ở mức là ngang với hoặc là cao hơn nếu khối lượng cao hơn thì khả năng giảm tiếp là khá cao còn nếu khối lượng thấp hơn thì khả năng đây sẽ là tạm là đáy tuy nhiên thì nó cần phải rũ thêm một lần nữa hoặc là có những đợt bứt phá đi lên với khối lượng lớn sau đó có quá trình rũ bỏ hay là quá trình test lại trước khi mà kết thúc đây chúng ta nhìn lại bứt phá đi lên này khối lượng lớn sau đó quá trình rũ bỏ hay là test lại trước khi nó hình thành một cái vai bên này cổ phiếu mới có thể tăng được nên chúng ta biết rằng là việc ở đây chúng ta hãy cẩn thận với những cổ phiếu này thay vì giá nó rẻ chúng ta lại mua vào nhưng đó là con dao hai lưỡi với chúng ta PVD cũng tương tự như vậy những cái đợt hồi phục với những khoảng trống khối lượng lớn như này nó cho chúng ta thấy được sức mạnh về cổ phiếu này không được tốt lắm và nếu chúng ta đo lường về giá ở đây ạ chúng ta đo lường về giá ở đây thì rõ ràng cái khối lượng ở đây là khá cao khi mà khối lượng ở đây khá cao trong đợt giảm chúng bạn các bạn biết rằng cái sự bán tháo của cổ phiếu ở nhịp này nó còn cao hơn bán tháo của nhịp này nên dẫn đến là khả năng cổ phiếu sẽ tiếp tục có những đợt điều chỉnh nhiều hơn hoặc là tiếp tục điều chỉnh nữa thay vì cổ phiếu có thể hồi phục và tạo ra đáy ngày ở đây à, mọi người có nắm rõ đúng không ạ nếu chúng ta nắm rõ được thì hãy comment số 1 cho Dũng được biết không ạ ai hiểu rõ được cái quy luật vận động này thì hãy comment số 1 đúng không ạ hãy comment đi ạ hãy comment số 1 đi ạ và các bạn muốn hiểu rõ hơn về những kiến thức cơ bản thì các bạn có thể vào DVD Economy hoặc là các bạn có thể vào Nguyễn Quang Dũng ạ, Nguyễn Quang Dũng.vn thì nó cũng xuất hiện một trong web giống như này. Đây trong web của Dũng thì khi các bạn vào thì có rất nhiều các kiến thức mà Dũng chia sẻ đây, có những kiến thức về cơ bản đây, có rất nhiều kiến thức cơ bản thì bạn có thể vào để xem những cái kiến thức cơ bản ở trong cái chương trình này. Ngoài ra thì chúng ta có thể uh, đăng theo dõi nếu các bạn nào muốn à, đăng ký cái chương khóa học sát thủ đầu tư viết A thì các bạn có thể đăng ký ở phần phía đường link bên dưới để để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn đăng ký học ngay bởi vì khi các bạn học á, thì các bạn cũng có nắm được 43 video Dũng đã chia sẻ sẵn để các bạn có thể à, đồng hành với Dũng trong cái việc mà chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán. Và sau đó thì chúng ta sẽ có 4 buổi học trực tiếp để chúng ta ứng dụng để đầu tư thành công ờ, trên thị trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một vài cổ phiếu như là Vinhome. Chúng ta cũng thấy là những sức mạnh về giá của những cổ phiếu này tại những thời điểm này nó không có đủ sức mạnh nên với những cổ phiếu này rõ ràng tại thời điểm nó không có được tích cực với chúng ta rất nhiều cổ phiếu khác nữa Vinamilk cũng tương tự như vậy chúng ta biết rằng là những cái đợt mà cổ phiếu Vinamilk giảm rất sâu như này đó là những quá trình rút bỏ thì sau rút bỏ thì chúng ta biết là thường nó có cái quá trình test cung và khối lượng cạn kiệt thấp thì những cái đợt hồi phục nó mới cho chúng ta cái độ tin cậy cao hơn <clears throat> ở đây thì chúng ta thấy là Vinamilk đang có quá trình test nhưng chúng ta thấy rằng là quá trình test này nó phụ thuộc rất lớn vào thị trường chung thường khi mà thường chung giảm thì những cái cổ phiếu này nó có chống được hay không thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là cái khả năng mạnh hay yếu của cái cổ phiếu Vinamilk và trong tất cả cổ phiếu có lẽ các bạn có thấy được là một cái cổ phiếu thời gian vừa qua cũng đang giữ được nhịp với một cái biên độ rất là hẹp nó cho chúng ta thấy độ tích cực ở đây ạ nếu cổ phiếu mà giảm như này thông thường đây là những tín hiệu rất tiêu cực khi mà tăng bao nhiêu giảm gần như hết bao nhiêu đấy là cái quá trình rất tiêu cực và ở đây thì chúng ta thấy là trong quá trình này cổ phiếu cũng đang tạo ra một cái nền tích lũy siết chặt với khối lượng cạn kiệt nó cho chúng ta thấy là đã có một cái lượng thu gom của một cái nhóm nhà đầu tư tổ chức hay là nhóm đầu tư lớn đang ở đây tuy nhiên thì để có được trụ vững được hay không so với thường chung thì chúng ta cần phải kiểm định lại khi mà những cái đợt rũ bỏ cổ phiếu này có tồn tại được không nếu cổ phiếu vẫn giữ được thì chúng ta sẽ có thể nhìn nhận ra đây chính là những cổ phiếu hàng đầu hay chúng ta gọi là những cái cổ phiếu uh, siêu cổ phiếu trong những cái chu kỳ tiếp theo chúng ta sẽ phân biệt rất đơn giản khi mà chúng ta lựa chọn các siêu cổ phiếu và còn rất nhiều các cổ phiếu khác trong cái chương trình hôm nay tuy nhiên thì uh, có lẽ không đủ thời gian để phân tích với chúng ta nên chúng ta có thể nhìn nhận là với những cái cổ phiếu mà bị gãy kênh như là FPT có một số bạn vừa hỏi ạ thì những cái quá trình hồi phục với khối lượng thấp như này nó cho chúng ta là cái tiềm lực đây là rất yếu các bạn đã học được một cái chương trình của tôi là khi mà cổ phiếu bị gãy kênh bị giảm rất mạnh này mà khối lượng tăng giá thấp thì cái khả năng điều chỉnh là rất cao và nếu các bạn muốn hiểu rõ chi tiết được các phần các tín hiệu chỉ báo về gì ạ về sức mạnh chỉ báo về cái xu hướng cổ phiếu chỉ báo về thời điểm mua chính xác chỉ báo về uh, những cái mẫu hình có độ tin cậy cao những thời điểm chúng ta mua vào tốt thì uh, các bạn có thể uh, một là tham gia những chương trình của Dũng hai là các bạn có thể đăng ký trong thời gian tới thì uh, Dũng có thể chia sẻ cho quý vị các bạn đó là những cái giáo trình viết A tuy nhiên để các bạn muốn nhanh chóng và không phải trả giá cho việc đầu tư của mình thì có thể tham gia cái chương trình của Dũng bởi vì trong chương trình này của Dũng thì sẽ có 40 hơn 40 video các bạn có thể xem trước để các bạn hiểu rõ được toàn bộ quá trình vận hành của cổ phiếu sau đó chúng ta sẽ có những buổi thực hành trực chiến trước khi mà chúng ta có thể chuyển đổi từ lý thuyết từ biết sang hiểu và ứng dụng để chúng ta có thể đầu tư thành công cổ phiếu thế giới di động cũng tương tự như vậy những cái đợt mà chúng ta có thấy là bán rõ ràng bán tạo ra khối lượng rất mạnh những cái đợt hồi phục này và chúng ta thấy là cổ phiếu đã có những cái đợt test như này test như này nhưng trong quá trình test nếu không có sự hồi phục thì chúng ta cũng sẽ không mua vào tránh tình trạng là chúng ta thấy cổ phiếu giá rẻ chúng ta mua vào đó là con dao hai lưỡi với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng ngày hôm nay xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào những cái chương trình tiếp theo